streets in Egypt, at least in Cairo. Uh, the temperature today, it seems normal for you maybe, but for us it seems abnormal. That is the beginning of real winter. The winter in Egypt is not... Uh, <coughs> that is the main headlines. Important, important thing. I should give it to you right now, please. When we visit, when we visit any place together, let's spot a headline for our tours. However you are visiting any place, but your headline is Nothing in Egypt for free. Nothing in Egypt for free. Từ người Anh nào ông thích này gọi là đất nữa gọi là châu Phi là một cái châu kỳ quặc đó. Tất cả biên giới ở các nước là được vẽ thẳng tóc luôn. Châu Phi một triệu km vuông với dân số bằng Việt Nam mình theo triều đại và nổi tiếng hết hơn hết tất cả những triều đại thì thường chúng ta hay thường nghe ngày xưa người ta làm như thế nào sống như thế nào bây ngày rất là nhiều người qua Ai Cập này lại chửi mấy ông này bởi vì quý vị biết sao từ ngàn xưa ông cha đã là bạn vô luôn này bởi vì cuốn sách của người chết bây giờ bảo tồn tốt nhất بتاعت السلال دي إيه؟ الحته بتاعت دي السلال محمد محمد Hẳn đi, hẳn đi, hẳn đi. Rồi, đất xã bây giờ. Lạc là. Cao thế. Cao nhiều. Nhưng mà con này hơi gầy. Ngoài, ngoài, ngoài. Đó. فكرتك بتكلمه هو مندوب مندوب بتاع الشركه مندوب وعليك عشان مرايا We're still working on this part. Yes, we are still searching for the secrets. What's down there? This area is still covering great secrets inside. We are not camel, camel. We are not able to know exactly the rest of the secrets, but we're still searching for. Saqqara is the oldest place. Saqqara is important area for archaeologists for discovering great tombs we not yet discovered till today. Rất rất là nhiều nơi ở đây người ta vẫn đang còn tìm kiếm ở trong lòng đất và xem thử ở đây có cái gì bởi vì đây là một trong những nơi đầu tiên xây dựng kim tự tháp và quý vị đừng có nghĩ những bức tường này là những thứ đơn giản bởi vì bên dưới những bức tường này bên dưới những cái cái đá à, đá đá đá đá vôi này vẫn còn rất là nhiều bí mật mà người ta vẫn đang còn khai quật ở bên tay này quý vị đây là kim tự tháp này bên tay phải này đó là kim tự tháp trước mặt này cũng là kim tự tháp tuy nhiên người ta vẫn chưa khai quật hết có nghĩa là toàn bộ vùng đất này toàn bộ cái công viên này thì phần lớn đây là kim tự tháp hết quý vị nhé và bên dưới này có nghĩa là trên này kim tự tháp bên dưới này cái gì có thể là bên dưới này là hầm mộ của ai đó bên dưới này là những hầm mộ của những vị đi đi đi quéo vâng, não Again to vào đuổi hai ông hai ông nội kia ra đi. Vâng, không biết của chống á. À, à, sorry we, we, we still we still trong đó đang có thủ tướng người chống á, mà bây giờ rất là đông người ta không cho vào nó kêu là khoảng sau khi mà xong cái này á, quay trở lại đó hai ông kia cũng lên trời luôn đi thằng kia cũng lên trời luôn đi rồi mình quay lại đó mình tông canh rồi, tuy nhiên là cái điểm này không có điểm trong chương trình nhưng mà chúng ta đi tham quan một cái để chúng ta biết được rằng toàn bộ khu vực này ở bên dưới đang là phế tích và chúng ta vẫn chưa biết nó là cái gì kể cả những nhà khoa học thế giới cũng chưa biết bên dưới là cái gì vẫn đang tìm vâng vâng Đấy à, Việt nói à, sau khi xây kìm kim tự tháp bậc thang này xong nó không hoàn hảo Thì cái xa nhất quý vị thấy nó đang dừng đứng lên bên trên đỉnh mì ốm lại không? Thì đó là cái thứ hai, góc 52 độ lên trên đó vì áp lực nó đè xuống nhiều quá người ta mới ốm lại trên mũi Sau cái đó xong rồi mới xây cái tiếp theo là cái này là cái hoàn hảo để tâm chất đều tâm chất kênh quý vị nhé ba cái và dọc cái thung lũng này cực, cực kỳ nhiều kim tự tháp bây giờ đến hiện tại bây giờ người ta vẫn chưa khai thác, khai quật hết lên được nhé hả mình là tại vì đâu là mình biết bây giờ ở à, đây hệ thống một bên nó ra لا انا انا انا حياة مواطن مصري ماليش تمن لو السيسي quý vị muốn cưỡi ngựa à, muốn cưỡi lừa muốn cưỡi lạc đà thì qua Giza cưỡi quý vị nhé đừng có cưỡi ở đây qua bên kia مرة انا برجع التذاكر انا ولا اعمل ايه؟ con đây con cưới nha nha cưới là gà nha cưới không có anh cưới lạc đà hôi lắm chỉ sợ mỗi cái hôi thôi hôi thật ở ờ, bên này lạc đà một bướu quý vị muốn lạc đà hai bướu quý vị phải lên vùng sa mạc Gobi ở, ờ, ở phía bắc ở Trung Quốc ở Mông Cổ thì mới có hai bướu bên này một bướu hết ở ờ, chắc cái đoàn vip đây còn thủ tướng đây toàn mạc này xe đông đây người trước kia có cậu trèo lên cái cái tháp này ở đó là đó là những nhà tàu gỗ những nhà làm tốt quá là nóng đấy mọi người phải đi đôi ngủ rồi này kia thế là sáng ra là mang thế này giờ lại đấy, đấy, anh muốn chửi có tiền lẻ đô đổi gì cái nhí nghĩ là em nhiều tiền lẻ đô lắm